Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today Rất vui vì gặp lại anh em trong một cái clip về auto chat mà tôi làm ngày hôm nay Một cái ngày chủ nhật Ngày chủ nhật là một cái ngày cuối tuần Là cái ngày để anh em nghỉ ngơi Anh em thư giãn Anh em đã có cả một cái tuần vừa rồi làm việc học tập vất vả rồi Đấy, xong cuối tuần anh em cần cái giây phút nghỉ ngơi Thì anh em chọn kênh của tôi Đấy, chọn kênh của tôi để xem Trong cái giờ phút mà anh em thư giãn em nghỉ ngơi Thì thực sự đấy là một cái điều gì đấy rất đáng là trân trọng Thế nên là ngay từ cái giây phút này đây Trong cái suy nghĩ của tôi ấy Nếu như mà Youtube có cái nút like mà tôi có thể ấn được Cái người chủ kênh có thể ấn được thay cho các anh em viewer Thì tôi sẽ ấn cho mỗi anh em một like Khi mà anh em vào xem clip của tôi nhá Đấy, tôi tôi <laughs> tôi tôi tôi, tôi, tôi sẽ ấn thôi ngay lập tức Mỗi anh em là một like luôn Đấy Thay vì việc là anh em ấn like cho tôi Thì tôi sẽ ấn like cho anh em vì anh em bỏ thời gian thư giãn cuối tuần ra anh em xem tôi mà Đúng không? Đúng, hợp lý nhá Rất đáng là hoan nghênh Rất đáng là phải được là mỗi người một like nhá Nhưng mà rất tiếc là tôi không ấn được like Thế nên là tôi sẽ cố gắng là bù đắp bằng cái việc là ra những cái clip xuất sắc nhất nhá anh em nhá Ra những cái clip xuất sắc nhất vào dịp cuối tuần Để không phụ lòng anh em Được không? Anh em thấy tôi đúng nhá, anh em thấy tôi đúng thì anh em còn chần chừ gì nữa mà không mỗi người một like giúp tôi <laughs> <coughs> Nhưng mà tất nhiên là cũng có ông là thấy tôi là sai Mà không sao cả nhá Vào là vui rồi <laughs> Đầu clip thì tôi cũng rất là cảm ơn anh em Lê Khả Hưng đã donate 200k cho tôi trong cái buổi sáng ngày Chủ nhật. Lời nhắn của anh em Lê Khả Hưng thì nó cũng khá là dài nhưng mà tôi sẽ tóm lại nó là do anh em Lê Khả Hưng không có xem trực tiếp cũng như là không đăng ký hội viên được. Chính vì thế nên anh em donate cho tôi qua Momo. Rất là cảm ơn anh em Lê Khả Hưng. Anh em Lê Khả Hưng thì có chúc kênh phát triển tốt trong cái thời gian sắp tới. Rất là cảm ơn anh em rất nhiều. Tôi thì coi như là cái donate của anh em ấy Nó là một cái may mắn của tôi trong cái dịp cuối tuần Rất là may mắn Đấy, Tự nhiên tiền nó rơi vào túi <laughs> Cảm ơn anh em rất nhiều nhá Và cũng tiện luôn Vừa mới cảm ơn anh em Lê Khả Hưng Thì tôi cũng xin được cảm ơn các anh em mà mới đăng ký hội viên của kênh Xin cảm ơn các anh em sau đây anh em Lại Hoàng, anh em Gấu Kiên, anh em Studio Wedding Tùng, anh em Thanh Sang Nguyễn, anh em Trần Đức Mạnh, anh em Quang Minh Trần, anh em Bùi Xuân Luân, anh em Nguyễn Quốc Hùng, bạn Trương Hương và cuối cùng là anh em Vũ Trung Kiên. Rất là cảm ơn các anh em nhé. Rất cảm ơn anh em có một bạn nữ là bạn Trương Hương. Bạn cũng là cái người mà donate cũng khá nhiều cho kênh. Vừa rồi là lời cảm ơn của tôi gửi đến các anh em mà mới đăng ký hội viên của kênh trong cái tuần vừa rồi anh em nhé. Rất là cảm ơn các bạn hội viên mới Và tôi cũng xin cảm ơn 200 anh em hội viên trước đây Đã đăng ký từ trước Thì bởi vì cái danh sách hội viên nó khá là dài Nên là tôi cũng sẽ không thể đọc hết được trong một cái clip này đâu Nha anh em nhá Nên rất là, là, là xin lỗi các anh em Là vì trước đây Trước đây là tôi không có cảm ơn từng người Đấy là một cái sơ suất của tôi Và bây giờ tôi nhận thấy là cần phải có cái sự cảm ơn đến các anh em Đấy thì có nhiều anh em đã đăng ký được cả năm rồi. Cái biểu tượng của anh em nó để nó, nó khắc bọt ngay. Cái biểu tượng của các anh em 15 ấy, cái cái biểu tượng nó có hình của cái bộ picture. Đấy, anh em nhìn này anh em biết ngay. Nó khác biệt so với các anh em mới. Các anh em mới anh em sẽ để ý là nó sẽ có cái hình của cái bộ feather nhá, là các anh em mới đấy, mới đăng ký đấy. Ui, được đấy. Hai con hai sao. Ơi, thế thì ok luôn anh em ạ. À. Đầu game này là ổn đấy. Có bờ linh rồi. Ui, tôi ghép cái bờ linh sớm mà. Được đấy, nhưng mà chơi gì? Này chơi gì nhở Blink sớm Ghép Blink sớm anh em ạ Mặc dù cái Celezi nó hơi khèo một tí Nhưng mà hai con hai sao thì nó lại ổn áp luôn ở ờ, đầu game rồi có, có, có cái con uh, Whisper này là ổn lắm ấy nhá Round này thì vẫn chưa up cấp được Thôi chịu khó Round sau Đợi round sau anh em ạ Ngay mạnh rồi Tôi nghĩ là như này vẫn không thua round này đâu Ăn được yên tâm ok ok Ơ ai đấy Rổ són háng hồng này Ui rổ són háng hồng Anh em biết rổ són háng hồng không Ui rổ són háng hồng này Top 10 Việt Nam Trời ơi Trận này là có có có, có cao thủ ấy rồi Kinh đấy Bây giờ mới để ý là có ông rổ són háng hồng không Chơi trận này á, Căng đây Thế đéo nào ghép trận đấu với cả Queen ba số như này thì căng rồi ba trăm mấy chục điểm rồi đấy Không ít đâu anh em nếu mà không biết anh em có thể vào trong game ấy Xong anh em vào cái bảng xếp hạng Xếp hạng của Việt Nam là anh em thấy ngay Đấy ở trong top 10 đó Trận này không phải gặp cao thủ mà phải gọi là gặp đại cao thủ mẹ nó rồi Càng Tí nữa là coi như là phải giật tít Ra clip là phải giật tít luôn Là gặp đại cao thủ Đấy <laughs> Thế nên là mới nhiều view Rồi ok Để xem trận này chơi cái khỉ gì này Goblin hay là cái gì đây Chưa biết anh em ạ Phe giờ chăng Vẫn chưa biết chơi cái gì cho nó hợp lý thì từ từ bạn biết anh em ạ từ từ mới biết được đấy mà chuyện này thì có vẻ hơi là căng đấy hơi là căng đấy và mấy cái ông kia tôi còn không biết tên không biết là có ông nào là queen hay kinh không mà riêng ông này tôi biết ông này tôi cũng gặp mấy lần rồi gặp mấy lần rồi mà thậm chí là tôi biết là ông này hay chơi cái gì cơ đội hình của ông này này thông thạo nhất là chính là cái bộ exit chơi rất nhiều exit luôn tôi gặp đa phần là chơi exit thôi tôi gặp ông này đa phần là chơi exit thôi đấy còn nếu mà có cái bộ khác thì nó chỉ có là bộ Glide ờ, Bộ Glide là chơi nhiều Chứ còn ông này thì cũng không chơi mấy cái bộ khác đâu Đấy, ờ, biết trước nếu mà đây nhá Xác định trước là người chơi hay cao thủ là chúng ta phải để ý từ đầu luôn anh em ạ Đấy, cẩn thận từ đầu Chơi làm phải cẩn thận Exit, cẩn thận Glide luôn Xem chơi cái gì đây Trận này ra bài nó ảo quá anh em ạ Exit thì cái bộ gì counter Ego Egosit thì đấy chỉ có Insect và Counter thôi Thì chúng ta đã phải xây dựng một cái bộ bài Insect Con mẹ nhưng mà bây giờ cái bài này nó lại ra tôi lại lấy bố là cái, cái, cái, cái, cái, cái phép rồi Lấy cái gậy phép với cả lấy lấy lấy lấy lấy, lấy uh, cái bờ rồi Chết rồi lấy đồ này thì thì chơi Insect cái kiểu gì đây Chơi Insect thì bắt buộc nó phải có hai viên ngọc đấy một cái là nó ghép cái găng tay Kira anh em ạ Một cái là nó sẽ ghép cái chém lan Thôi chết rồi bây giờ tôi còn còn còn lấy đồ linh tinh nữa Thì làm sao mà kiếm được hai viên ngọc đây Khó rồi Cái này thì khó nhở Cái này chưa 9m Chưa 9m không 9m hay 9 ép được không? Chuyện này nói chung là bây giờ tôi vẫn đang 9m 9m thôi Ghép gỗ đồ này chắc chỉ xoay sang 9m 9m ăn được Egosit đấy Ừ 9m cũng ăn được Egosit anh em ạ Được Chơi 9m được Cái bờ linh này tí nữa sẽ cho con già Đấy còn tí nữa sẽ có một cái xung kích để ghép cho con Thunder Spirit là ổn Ok Ok đấy Được được được được được được Rồi Bây giờ chúng ta xây dựng đội hình chúng ta giữ máu Đấy, Chúng ta giữ chuỗi Đến lúc mà chúng ta form được đủ cái bộ Ôi Cái gì đấy Ra thêm hai con mèo à Ơ kìa Thế thì nó lại đéo phải 9 mét Nó lại là cái bộ Ơ ờ, lại là cái bộ này à Ờ thì cũng được uhm. Thế thì Thế thì Thế thì Ờ thế thì như này như này đúng không? Đúng rồi Thì cũng được đấy chứ Cũng được đấy chứ Rồi ok Ui chuyện này có thằng có ra gấu mết sớm này Gấu mết được kẹp cả cả human vào rồi hai con gấu hai con gấu kẹp 3 mét human khỏe đấy Có mất chuỗi ở đâu này không nhở Không không không không không không không không Tôi đang giữ được cái lợi thế ở đây khi tôi có cái con mèo Thôi thôi thôi, thôi. thế thì không chơi 9 mét nữa anh em ạ tôi sẽ lại chuyển sang một cái laptop khác mà nó cũng là thông thạo của tôi bán này đi ok rồi để xem nào như này thì nó sẽ là bộ mít mèo mít mèo anh em ạ mít mèo mít mèo cũng được mít mèo nhưng mà mít mèo ăn được exit không nhỉ? Chưa thử bao giờ. Chưa thử bao giờ cũng không biết là có ăn được bộ exit không. Chuyện này có human này Hay làm tí human nhở Làm tí sách đi Thật tí Thật một tiền nhưng mà lại được hai tiền mua quyển sách Được cũng được Quái thì chắc là đép được thôi Từng này con mà không đép được quái thì nó buồn cười lắm Đây mới, mới, mới ra 10 thì như này thì quá là dễ để đép quái rồi Không thể thua được quái rồi Rồi ok Có thêm quyển sách Được ở à, đây rồi, có viên ờ, tinh tạch sinh lực này, được này. Thế là tôi ghép được cái găng tay Kira nhưng mà thôi. Bây giờ găng tay Kira lấy là không cho được con nào đâu anh em ạ. Bây giờ là lấy cái cái cái chén thánh để duy trì cái chuỗi này đã. Giữ cái chuỗi đây anh em ạ. Lấy cái chén thánh để giữ cái chuỗi đã. Đấy. Rồi. Nếu mà tí nữa có găng Tekira thì tính sau Còn bây giờ thì cũng không cho được cái con, Bất cứ một con nào có thể là tận dụng được cái găng Tekira anh em ạ Đây như này Thế này ổn hơn này Đấy Đấy như này này ba mic này Đấy được không Được đấy Thắng là, là, là chúng ta có công nghệ để roll Thế thôi Thế này là ổn rồi Đấy mạnh ấy chứ Ui Gặp thằng này mạnh ấy bốn cờ lai à bốn Clyde kết hợp với hai con mic hai sao nhưng mà tôi vẫn đang mạnh hơn anh em ạ bây giờ tôi vẫn đang đông hơn về số lượng cắt chuỗi luôn bạn ơi xin nhá ấy à thế này thì lại lại chuyển sang cái bộ ấy rồi thôi không phải insect rồi anh em ạ được được được được được được được, được. chưa mua tất mua tất luôn run cái nữa nào ui rồi nhiều thế nhờ hơi nhiều đấy không cho chín mét đâu luôn luôn một cái nữa anh à thế này thì khó rồi khó nghĩ rồi hơi nhiều thứ để chơi hơi nhiều thứ để chơi ở trong trận đấu này nhưng mà có lẽ là tôi sẽ um, cho con này vào đi ok từ từ đã ui chết mẹ rồi bờ linh đúng là cái chỗ ấy mất trôi không ui vẫn vẫn lướt được anh em ạ Blink đúng vào vị trí con con con phô, phô lần với cả con tabu đứng nó đợi sẵn ở đấy nhưng mà may quá vẫn lướt được. Thế thì lại vẫn chơi được. À rồi thế, thế thế này thì chốt được rồi đấy. Thế này thì chốt được rồi đấy. Thôi được rồi anh em ơi. Được rồi, được rồi, được rồi. Thế thì không phải là con này rồi, không phải con này bán. Con này lên. Thế thì tham tí không nhở Có liên tham không nhở Bây giờ tham cái cái cái, cái, cái um, công nghệ mech hay là thôi cho miết vào luôn cho nó mạnh. Này tôi có tham quá không? Cho 3 mét vào đi. Ok. Rồi bán cái này đi anh em ạ. Rồi ok, ổn rồi. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn muốn tham một tí anh em ạ. Tôi vẫn chưa, vẫn, vẫn chưa muốn bỏ 3 mét vào. Mà tôi vẫn muốn là có công nghệ mech roll ở cái round này. Ui ơi tôi đang phân vân lắm ấy Thôi Thôi thôi thôi, thôi. đéo chuyển mết nữa Chuyển luôn xong mết anh em nhá Tôi nghĩ là chuyển luôn xong mết Rồi ok Bán đi Lấy tròn tiền anh em ạ Lấy tròn tiền Tôi tính rồi Là bây giờ cho mết vào Lên rao um... À đây ơi Ui giời Thế thì như nào đây Thế thì up con này Con mèo này lên nhở Up con mèo này lên Xong rồi cho thêm một con Thunder Spirit vào Được không? Được ấy chứ hai Thunder Spirit Rồi up một cấp nữa là cho con Cho thêm một con mèo nữa ở level 8 cũng được hai con mèo Con mèo một với con mèo hai nó sẽ nhảy cùng nhau anh em ạ hai con mèo nó sẽ nhảy cùng nhau À mà quên à, Tôi quên mất là chưa thông báo với anh em điều này Là cái kênh uh, của tôi ấy Bây giờ là nó cũng đã được là 20.000 gần 800 sắp rồi nha anh em nhá 20.000 gần 800 sắp rồi Đấy nó chỉ còn có khoảng gần 20 người nữa thôi Là lên 800 Nên là rất là mong là các anh em mà chưa đăng ký Mà vẫn đang xem cái, cái, cái clip này nhá Đang xem clip này và vẫn đang xem bất cứ clip nào mà tôi mới ra Thì anh em chưa đăng ký anh em có thể giúp tôi đăng ký giúp tôi nhá Bởi vì anh em đã yêu quý tôi rồi Anh em yêu quý tôi rồi thì clip nào anh em mới vào anh em xem Đấy Nên là anh em đỡ để đỡ mất công cho anh em sau này đỡ phải coi như là lên trên YouTube xong rồi search Game Today thì anh em có thể là ấn đăng ký và ấn vào cái chuông luôn giúp tôi nhá. Giúp tôi hôm nay trong đến cái buổi tối ngày hôm nay tôi sẽ được là 20.800 sắp nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Trước đây thì tôi cũng rất là ít kêu gọi các anh em. Rất ít kêu gọi các anh em like hay là sắp cho tôi. Đấy nhưng mà tôi thấy thế là sai. Nó sai hoàn toàn luôn. Bởi vì là cái việc kêu gọi like sắp ý, nó là một cái việc làm mà nó phải gọi là mặc định rồi nó gọi là mặc định của một youtuber rồi đấy luôn luôn là phải kêu gọi anh em like anh em sub để phát triển kênh thì luôn luôn là phải phải phải kêu gọi như thế đấy trước đây là tôi cũng bỏ qua công việc đấy à, anh em cứ sắp thì sắp thôi anh em thích sắp thì sắp thôi anh em thích like thì like thôi tôi cũng không quan tâm lắm nhưng mà dạo gần đây thì tôi thấy là cái đấy nó rất là hiệu quả trong cái việc là phát triển kênh đấy cứ tôi kêu gọi sắp cái video clip nào mà tôi kêu gọi sắp nhiều y như rằng là là là là là anh em là tăng cái lượng sắp rất nhanh cũng như là tôi kêu gọi anh em là like cho tôi ấy thì cái video đấy anh em cứ để ý mà xem like rất nhiều đấy tất cả là vì mình kêu gọi hết bởi vì nhiều khi là không phải anh em là không muốn là like cho tôi không muốn sắp tôi mà là vì anh em quên đấy nhiều khi là anh em quên anh em không để ý anh em chỉ xem thôi anh em xem anh em giải trí chính thôi chứ anh em quên những cái cái việc đấy anh em thấy anh em vào em thấy hay là cuốn anh em bánh cuốn quá rồi thì những cái công việc đấy anh em quên đi thì tôi chỉ là cái người nhắc cho anh em nhớ thôi nhá anh em nhá đấy, nhắc cho anh em nhớ thì cái việc mà mà kênh phát triển ấy thì rất nhiều người phấn khởi anh em ạ không chỉ có riêng tôi đấy không phải chỉ có riêng tôi đâu mà vợ tôi vợ tôi là một cái người mà thực ra là không không ủng hộ tôi làm youtube đâu bởi vì cái công việc làm youtube này nó mất quá nhiều cái thời gian của tôi đấy để tôi tập trung vào làm mấy việc khác làm cái công việc chính của tôi thì bởi vì là cái công việc này này uh, nó có thể là kiếm thêm thu nhập đấy tôi phải nói luôn là nó có kiếm thêm thu nhập cho tôi thì là vợ tôi mới đồng ý cho tôi làm Đấy, và tôi thì cũng là đam mê, cũng là đam mê nữa. Chính vì thế nên anh em thấy là tôi cũng khá là làm việc nó cũng khá là sáng tạo và nó cũng khá có tâm ở trong cái trò này đấy. Đấy, tôi phải phải phải khẳng định luôn là nếu mà có cái bảng xếp hạng ấy dành cho những cái người mà làm việc về cái con game này này mà có tâm nhất nhá thì chắc chắn là tôi ở hàng top đầu. Không nói nhiều, tôi khẳng định luôn là tôi sẽ ở cái hàng top đầu về cái sáng tạo nội dung của cái con game này. Nhá anh em nhá khẳng định luôn mình tự tin là mình làm được cái này mình làm tốt đấy anh em yêu quý mình anh em thích mình cũng là bởi vì là mình làm tốt nhá anh em nhá tôi biết tôi biết được cái điều đấy và tôi biết là tôi có cái năng lực làm tốt cái trò này Chính vì thế bây giờ tôi vẫn đang tiếp tục phát huy Anh em nhá Gặp rổ sòn hàng hồng chưa nhở Còn ba thằng chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp, chưa gặp Chưa gặp rổ sòn hàng hồng Rồi, ui gặp rồi Hunter chắc chắn rồi anh em ơi Nhìn này biết rồi 6 Hunter 4 Exorcist xong rồi chuyển về 6 Exorcist đi mà Vẫn ăn được anh em ơi Vẫn ăn được mạnh chưa Mạnh chưa Ui rồi ôi Cắt chuỗi luôn Hay quá Không những có chuỗi mà còn có sách nữa cơ Rồi Roll thôi anh em ạ À roll mạnh hơn tí nhá Đây rồi đây rồi đây rồi Từ từ bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh Tất nhiên là 50 tiền roll thôi 50 tiền roll thôi Ui ôi Ngộ không cáo này Spider Queen Velom không chơi Đéo Từ từ đã Anh em ạ Từ từ đã Form đội hình mạnh đã anh em ơi Không không không Bây giờ ôm mấy cái con đấy chưa được Tí nữa tìm lại sau Từ từ đã Bình tĩnh Form đội hình đã anh em ơi Bây giờ tôi phải roll Tôi giữ cái chuỗi này Lên Còn mẹ giao con mèo nữa làm sao Ơ Bán con này đi Từ từ đấy anh em ạ form đội hình đã rồi chơi tí nữa tí nữa tí nữa tí nữa anh em thấy mạnh chưa anh em thấy mạnh chưa không anh em ơi hãy tin ở tôi đi nói về cái độ thông thạo cái bộ này thì tôi là mắc binh luôn đấy <clears throat> thông thạo nhất mẹ luôn nói luôn nó nhanh thông thạo nhất mẹ tất cả trong game này luôn nhá không ai thông thạo bằng tôi nói thế cho nó nhanh rồi từ từ đã nhá luôn tiếp đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi đây rồi Đấy rồi, trứng rồi. Ok. Ok chưa? Đấy, ngộ không cứ từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, chưa được. Bây giờ là, là là cái công việc của chúng ta ấy là giữ chuỗi anh em ạ, giữ chuỗi. Giữ chuỗi, giữ giữ cái chuỗi này để có tiền đã. Form đội hình mạnh bây giờ đã. Chuyển thì nó sẽ là một cái bước chuyển nó sẽ từ từ nhá, nó từ từ nó chậm rãi thôi. Nó chuyển nó rất là mượt. Chứ nó không bột một phát ôm tốc độ không ở đâu anh em ạ. Nó chưa có cái gì để có cơ sở để đánh các tốc độ không đấy cả Đồ chưa có Đấy đồ chưa có Đội hình cũng chưa form được Chưa có insect đấy, Nó phải là cái Nó phải rất lâu nữa Nếu mà anh em muốn chơi insect Còn bây giờ nó sẽ không phải là insect nha anh em nhé Nó sẽ là cái đội hình này của tôi Đấy một cái đội hình mà nó đang ok Nó đang rất ok Phát triển tiếp Phát triển tiếp thôi Chúng ta phát triển từ từ Cái bộ insect ấy cũng là cái bộ mà tôi biết chơi nha anh em nhé Chứ không phải không biết chơi đâu Tôi không nói là cái bộ Insect nó là cái bộ mà tôi thông thạo 10 Nhưng mà nó là cái bộ tôi biết chơi Đấy còn cái bộ này này Cái bộ mà anh em đang xem này này Cái bộ mèo mết này này Nó là cái bộ thông thạo 10 mẹ nó luôn Nói cho nó nhanh Thông thạo nhất của cái game này luôn Không ai bằng luôn nhá anh em nhá Nếu anh em chưa biết thì tôi phát minh ra cái bộ này đấy anh em ạ Tôi là người phát minh ra tôi để ra cái bộ này đấy, Khẳng định luôn Thế nên là yên tâm anh em yên tâm Bởi vì là tôi chơi cái bộ này nó thông thạo Nên là tôi biết lúc nào thì nó lên chuyển và lúc nào thì không nhá Bây giờ nó đang mạnh anh em ạ Từ từ đã bình tĩnh Nói thật với anh em là không mấy khi mà tôi tiết lộ bí kỹ ở đâu Không mấy khi mà tôi chơi cái trò này Trong live stream nha tôi chơi toàn Tôi chơi vào giữa đêm thôi Các anh em xem vào giữa đêm các anh em mới biết được cái bộ này của tôi Đấy còn các anh em mà mà xem clip thì không bao giờ các anh em xem được cái bộ này Tôi chưa tôi chơi trên tôi up lên clip luôn Bởi vì nó là bí kỹ Chả qua là cái trận này gặp đối thủ cao thủ ở đây Gặp rổ xón háng hồng thì tôi mới tung ra thôi Tôi chơi thôi đấy Đấy, tôn trọng đối thủ anh em nhá, tôn trọng đối thủ một chút. Lấy cái đội hình mạnh nhất của Tuấn Cơm ra để đấu với cả đối thủ. Đánh giá rất cao đối thủ ấy nhá thì mới coi như là chơi cái bộ này đấy. Thật. Tôi toàn là chơi cái bộ này nếu mà ngày trước ấy là là chỉ có lấy cái bộ này để mà chơi với cả các anh em GTD để ăn tiền thôi. Đấy, toàn chơi bộ này ăn tiền thôi. Chứ còn tôi cũng không chơi cái bộ khác đâu. Bộ này là cái gửi chọn niềm tin luôn của tôi vào cái sức mạnh. Rồi ok à, rồi đến đây là bỏ human đi rồi anh em ạ chơi cái đội hình này này Đấy, cái giai đoạn này nhá, cái giai đoạn từ 20 mươi trở đi ấy, là cái giai đoạn giết người. Cái giai đoạn mà đẩy đối thủ càng nhanh càng tốt, gấp thằng nào đẩy thằng đấy. Đấy thằng nào mà gặp tôi ra những cái round này sẽ rất là đen. Đấy ví dụ Batman nhá, ui Batman là đen rồi, bắt Batman Batman mà gặp tôi thì tôi xác định luôn này. Rồi ôi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi, ui rồi. Ui rồi, ui rồi. Anh em thấy không? Ui rồi ôi. Ui Batman đen quá Đẩy 22 máu luôn Đấy Giai đoạn này là giai đoạn mà đẩy đối thủ thật nhanh Rồi form tiếp anh em ơi Run tiếp nào À đây rồi Từ từ nhá Thế thì Nó sẽ là hai con người nước Ok Rồi hai con người nước Rồi bây giờ mình lên con heo hai sao thì ngon luôn này Ui bạn sắn có vẻ rất là quan tâm đến tôi Rất là quan tâm đến tôi luôn Bạn sắn có vẻ như là là rất là muốn là đớp được cái chuỗi này của tôi Không đớp được đâu Làm gì mà dễ thế bạn ơi Đớp với kiểu gì được Không dễ thế đâu bạn ơi Tôi xả rất nhiều tiền rồi Tôi giữ ở 8 tôi xả tiền đây này Round 21 rồi tôi vẫn chưa lên 9 Anh em biết là như nào Đang xả tiền để form đội hình cấp đây À có nhiều người chơi Exorcist đấy Ui rồi nhìn Exorcist bị tôi đẩy này Anh em thấy không rồi ôi Có khi là mẹ chưa kịp form được cái đội hình Exit thì chết mẹ nó rồi Anh em thấy không Bí kỹ <laughs> Bí kỹ mà Căng lắm Chơi bộ này nói chung là À Chỉ biểu diễn một lần duy nhất thôi nha anh em nhá Bộ này tôi chỉ tung ra khi mà tôi gặp đối thủ xứng tầm thôi Cho đến khi tôi gặp đối thủ xứng tầm thì tôi sẽ chơi lại bộ này Thế nên còn rất lâu nữa để anh em có thể xem lần thứ hai Rất không chơi nhá Bỏ qua luôn Ok Luôn tiếp nào Bây giờ công việc của tôi là đưa con Thunder Spirit lên 2 sao Ok Con mèo lên 3 Rồi Cửa lai Ui thằng này thì chắc mất chuỗi Ăn nổi thằng này không nhỉ Ăn được thằng này thì mới khá này Ăn được thằng này thì mới khá này Mới gọi là khá này Không ăn được không ăn được Mất chuỗi cho cửa lai à Thực ra thì bây giờ mất chuỗi thì nó cũng là bình thường Mất chuỗi cho Clyde cũng được nha anh em nhá Cũng được, không vấn đề gì hết Rồi, roll tiếp rồi Ủa đen nhở, đéo ra cái gì luôn Cay thật Chỉ cần thêm một con Thunder nữa thôi mà Chỉ cần thêm một con Thunder nữa thôi là, là đủ bộ form của 8 rồi Là thay con con heo ra thôi Thay con heo ra thôi, không cần phải cho heo ở giữ máu nữa cho một con Thunder nữa là là là, là cái sức mạnh ở level 8 là nó là cực mạnh rồi đó. Đó được rồi, đợi tí. Cái giai đoạn này ờ, nó hơi bị đen, run hơi bị đen anh em ạ. Từ từ bình tĩnh. Rồi, còn đang này chơi 9 m này. 9 m này chắc chắn là hàng riu đấy. Chuyện này có rất có rồng lắm tiền. Tí nữa là con uh, nó sẽ kẹp thêm cái con gấu mét này vào nữa. Nhưng mà đây anh em thấy không? Chưa chắc đã kịp kẹp đâu. Còn có 16 máu thôi anh em ạ. Gặp tôi đẩy một mớ luôn. giá dạ đấy các mẹ Cây à Ui rồi ôi Đéo ra luôn này Đùa đen thế Ui còn đúng một con nữa mà roll từ lấy giờ Phải đến 30 tiền rồi đấy Vẫn chưa thấy ra Đen nhờ Bước sang 26 là cái sức mạnh đội hình nó bắt đầu yếu đi rồi đấy Round sau buộc phải có Thunder 2 sao Rune chắc là phải xả gấp gấp lên một tí anh em ạ Mặc dù là máu còn nhiều nhưng mà đến những cái round tiếp theo ấy là bắt đầu là là là địch là form được cái đội hình chuẩn rồi mà cái đội hình của mình chưa form được thì khá là nguy hiểm ok cứ bình tĩnh rồi anh em sẽ thấy tôi chơi cái bộ này nó thông thạo nó như thế nào càng ấy Đồ không ngon lắm Đây ơi Ui rồi ôi mày thế Được rồi được rồi được rồi Được rồi Ổn Tôi ổn Rồi ok tôi ổn tôi ổn tôi ổn tôi ổn Nhưng mà bây giờ chưa lên chín đâu anh em ạ à. Phải run ra con mèo ba đã run ra con mèo ba đã rồi rồi mới lên chín được Tầm này thì vẫn phải chơi ờ, mèo Vẫn phải chơi ờ, mèo hai nhưng mà con Thunder Spirit và con Water Spirit nó sẽ giúp tôi giữ máu Này là form đủ bộ rồi Thế này nó gọi là đủ bộ rồi đấy <clears throat> Chúng ta kiếm trong lúc luôn con mèo ba này Kiếm luôn cái con The So lên 3 sao anh em nhá Kiếm luôn The So lên 3 sao Còn cái con uh, con Flame ấy Wizard thì tôi không không có kiếm nữa Tôi không kiếm nữa Tôi chơi một con này có đỏ này Gót đỏ với chúng tôi Ừ Ăn được không Ăn được gọi có đỏ không Gót đỏ ngộ không à Căng ấy nhở Cũng căng đấy Ngộ không bị đóng đá này Đeo đấm được luôn Ừ Ơ kìa Con tí máu kìa Ơ kìa Ơ đéo giết con ngộ không kìa Chán đời Ơ kìa Ơ thua à Ôi kìa Ui vẫn ăn được Hay quá Được Khỏe không anh em Đấy đỏ ấy Đỏ full bộ đấy Ở level 10 luôn nha anh em nhá Anh em thấy không Tôi 8 con mà tôi đấm cái thằng thằng 6 đỏ level 10 Có ngộ không rồi Khỏe chưa Đấy Ờ rồi Chưa lên nhá Chưa lên đâu Roll tiếp Roll con mèo 3 rồi mới mới up cấp lên 9 Kẹp thêm con heo vào giữ máu Xong rồi tôi chuyển dần anh em ạ Từ từ đã Anh em ơi Đây nó chỉ là cái gọi là cái bước đệm thôi Cho cái cái cơ sở để chúng ta chuyển sang Insectoid trong late game <laughs> Lạ chưa? Lạ chưa? Xây dựng lạ không? Lên game là vẫn phải sang Insect anh em ạ Insect thì mới đánh được với Egosit Trận này nhiều Egosit lắm Counter và Egosit thì chỉ có Insect thôi Chứ cái bộ mết thì không chơi được đâu Đấy là lý do là sao Nhưng mà tôi xây dựng theo cái cách của tôi Chuyển sang cái bộ thông thạo nhất của tôi Xong rồi chuyển về cái bộ Insectoid Mết Đánh mết anh em ạ Đánh mết xong rồi lại chuyển sang Insectoid ừ. Hơi ảo nhờ Hơi ảo một tí Đấy nhưng mà tôi cũng phải nhắc trước các anh em Nhất là các anh em mà mà mới chơi Hoặc là các anh em mà mới xem tôi ấy Các anh em mới xem tôi là hay rồi kiểu là là là cái tôi tôi thấy cái khái niệm của anh em về một cái trận đấu nó nó, nó khác tôi lắm anh em chưa hiểu tôi đâu Đấy tôi biết Tôi biết một vài anh em mới xem tôi ấy Là anh em thấy tôi là đánh không hay Bởi vì cái khái niệm về chơi hay ấy Của anh em nó khác tôi nhiều quá Tôi biết Đợt mấy hôm trước tôi là có một ông ông chat với tôi anh em ạ à, Là tôi hiểu ra vấn đề ngay Là cái hay của một vài anh em ấy Ở đây là phải lên được con tướng 4 tiền 3 sao Đấy lết game ấy cuối game ấy là phải form được cái đội hình là 5 tiền 3 sao hoặc là 4 tiền 3 sao Đấy, đánh toàn 3 sao, full 3 sao luôn thì nó là hay anh em ạ Dã man chưa Mà tôi thì tôi lại không chơi thế Đấy mà tôi cũng không biết giải thích như nào cho các anh em đấy hiểu cả Tôi cũng có nói nhưng mà tôi không thể nào giải thích được cho các anh em hiểu Thế tốt nhất là tôi cứ bàn thôi <laughs> Tôi bàn luôn Đỡ phải giải thích Đấy còn khái niệm nó khác nhau rồi khó giải thích nhau, khó nói chuyện với nhau lắm Tôi thì tôi không thể nào tôi làm được cái điều đấy anh em là muốn thế nào? Muốn là cứ phải là clip ra phải top 1 full 4 tiền 3 sao. Full 3 sao. Thì cái điều đấy tôi không làm được, tôi nói thật luôn là tôi không làm được. Nó khó lắm. Tôi chỉ cái cố gắng để làm được để nó ở trong top thôi. Top 3 là nó cũng là, là là, là gọi là được rồi. Thế là nhiều lúc là anh em cũng thấy là tôi cũng áp được một vài những cái clip mà tôi ở trong top 3. Đấy, cũng có những cái clip mà tôi ở trong top 3 nhưng mà cái trận đấy nó hay thì tôi vẫn up. Bởi vì làm sao? Bởi vì late game ấy Chúng ta gặp Thực sự là những cái đối thủ nó rất là mạnh Đánh rất là ngang kèo, ngang cơ Oánh nó hấp dẫn anh em ạ Mà tôi thua tôi phải khâm phục khẩu phục luôn Đấy mà thua mà phải nhận ra được cái sai lầm của mình trong cái trận đấu đấy Xem rất xuống, Mình đánh hay, người ta đánh hay hơn các bộ Người ta mới đánh thắng mình Mình xếp counter người ta, người ta xếp counter lại Đánh rất là hay anh em ạ Tôi rất thích những cái trận đấu như thế Và tôi rất là thỏa mãn khi mà tôi được chiến thắng Ui đây rồi, đây rồi, đây rồi Được đấy hay quá nhờ, lên được con mèo ba này Được rồi, ok, bây giờ mới được lên 9 Mẹ nó, round 30 anh em ạ Vãi cứt thật Thế nên là đấy nhá, tôi nói luôn cái tiêu chí của tôi Khi mà tôi ra clip và tôi up clip cho anh em xem ấy Là chưa chắc là cái trận đấu đấy là top 1 đâu Trận đấu đấy có thể là top 2 hoặc top 3 Nhưng mà cái trận đấu đấy nó sẽ là cái trận đấu hay nhá anh em nhá Chúng ta xem được nhiều thứ ở trong cái trận đấu đấy, nó hấp dẫn Chắc chắn đấy, cái đấy là chắc chắn Đấy nhưng mà anh em phải có cái, phải có cái quan điểm giống tôi Thì anh em mới thấy hay cơ đấy chứ còn có nhiều anh em là quan điểm là không giống nhau đấy thì các anh em đấy thì thì thôi mình không hợp nhau thì thôi thôi thôi nhá ừ. mấy ông đấy là vào là toàn là chơi toàn top 2 chán thế Ui, chơi cái đội hình gì mà chơi linh tinh đến chịu xây dựng cái lằng nhằng trả ra cái gì tôi biết tôi biết cái cái điều đấy tôi biết cái điều đấy nhá chứ tôi tôi không thể chơi được cái kiểu là chơi uh, cờ like rồi chơi glide từ đầu đến cuối ra tự nhiên hên hên lại ra bộ glide từ đầu xong rồi chơi mẹ một phát rồi chơi đến cuối game luôn với full ba sao à, thế thì nó lại căng quá chơi như thế chơi với bot thì được nhá anh em nhá chơi với người khó lắm người ta cũng biết counter mình chứ đâu có để cho mình chơi dễ dàng đâu rồi lấy cái chiến thắng thôi lấy cái chiến thắng trận này phải lấy cái chiến thắng món đồ mà rất là ưa thích của tôi chống sốc đam ok cấm đánh rồi chúng ta luôn tiếp anh em nhá Tôi phải roll cái con dơ so lên 3 sao đã Cái con này mà up cấp lên thì không roll được Không ra được đâu Roll nốt anh em ạ Đen nhở Trong lúc mà tôi kiếm mấy con CM ấy Thì tôi sẽ uh, Sẽ kiếm thêm hai con mèo nữa Tôi sẽ kiếm thêm hai con mèo nữa thì đưa chúng ta chuyển sang insect Giai đoạn này thì anh em thấy tôi vẫn lại đang có chuỗi cộng 5 này Đấy, khỏe chứ đâu có yếu đâu 8 con đấm Exit như con luôn đây này Chuyện này quá nhiều Exit luôn đấy Exit Quick Ai chơi Exit Quick đi rồi à Đi rồi level 10 đấy Ui rồi ơi Exit Witcher level 10 bị tôi đẩy cho chết luôn này Kinh không Được đấy Nào luôn tiếp nào Được rồi rôn mạnh thì anh em nhá Đi ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi, ra đi Úp kéo Được rồi, được rồi À Mày quá Một con nữa Một con mèo nữa anh em ạ Một con mèo nữa thôi Sắp được cái đội hình chuẩn rồi đấy ra được con mèo nữa thì chúng ta chuyển dần sang Chúng ta sẽ chuyển sang Insect Cái bộ Insect này ấy, nó sẽ khác cái bộ Insect hôm qua tôi chơi Bộ Insect hôm qua là chơi bốn Insect đúng không? Nhưng mà cái trận đấu này tôi chỉ chơi hai Insect thôi hai Insect kẹp vào là Egosit kẹp Egosit, kẹp Warlock Và kẹp con heo Heo cộng mèo Đấy Đấy, nó là như thế anh em ạ Và tôi đang chơi ở 8 ấy nhá Tôi cũng chưa lên chín đâu, cũng không thèm lên chín luôn Đấy, chơi cái bọn gặp bọn đỏ này sáu đỏ đúng không? Đúng rồi, thằng này 6 đỏ Anh em thấy không? Bây giờ tôi đấm cái thằng ngộ không như con này này Không nhấc tay lên luôn Khỏe chưa? Đấy, đội hình Đây là còn chưa phải là mắc binh ở đội hình này đâu anh em ạ Đây nó mới chỉ là đang ở giữa thôi Đang ở cái lúc mà tôi đang chuyển thôi đấy Còn chưa phải là cái lúc cuối đâu Đây rồi hai cái Berlin À, có cái giáp băng ở đây Lấy cái giáp băng Được Rồi ờ, ok, một cái giáp băng, một cái Berlin là được rồi. <clears throat> đấy, vẫn đang cộng 7 đấy anh em này, thấy kinh không? Căng không? Gặp thằng nào đẩy đấy mà tốc độ đẩy cực nhanh nữa. Bây giờ mới round 33 anh em ạ. Round 33 mà Exit đi hết rồi, còn thằng Clive với một Exit nữa thôi. Đấy, anh em biết là chung kết là gặp ai rồi đấy Và chơi bộ gì rồi đấy, anh em thấy không? Đấy, ui rồi ơi Anh em thấy tôi không? Làm rõ đối thủ chưa? <laughs> Rổ xón háng hồng làm sao mà qua được mắt tôi Chắc chắn là chơi bộ e- Exit Tôi biết ngay là chơi bộ Exit từ đầu rồi Em thấy không Ui rồi ơi nhìn Clyde này Cười đấy Ở thằng Clyde lại ăn được tôi Không sao Không sao hết Sẽ có người ăn được bạn Thằng này vẫn ăn được tôi từ đầu mà Thằng này vẫn ăn được tôi từ đầu game bây giờ mà Vẫn là cái thằng này cắt chuỗi tôi thôi nhưng mà anh em xem tôi vẫn đang ở level 8 đấy nhá Tôi vẫn đang ở level 8 đấy <laughs> Tôi chưa lên 9 đâu Đấy tôi vẫn chưa phải bóc binh Đây là tôi đang trên cái con đường xây dựng đội hình nữa đấy Mà máu anh em nhìn máu tôi à Ôi tôi giữ máu tốt không Anh em thấy tôi giữ máu tốt không kìa? Trời Anh em thấy Đây là vẫn trên cái con đường xây dựng đội hình đấy Chứ còn chưa phải là đã form được cái đội hình chuẩn đâu Đây này bây giờ bắt đầu là thêm một con Bây giờ tôi đang đợi tiền lên 50 tiền Rồi tôi luôn tiếp một con mèo nữa cơ anh em ạ luôn thêm một con mèo nữa tôi mới lên 9 cơ Đấy tôi không vội đâu Bây giờ tôi không vội anh em ơi Đấy còn anh em có thể thấy là là là, là Egosit tôi không ngại đâu. Egosit đang beta tôi chẳng ngại. Bởi vì tôi đang coi như là tung ra cái đội hình mạnh nhất của tôi. Phải tôn trọng đối thủ lắm thì mới chơi đấy. Chứ không có chuyện là bình thường là chơi cái bộ này đâu. Bình thường là rất ít khi chơi bộ này. Trừ khi là gặp đối thủ quá mạnh. <laughs> Đây là đối thủ gọi là có mạnh đấy, thế nên là chơi. Rồi ok. Exit kinh ấy Mẹ ra 72 rồi Cũng căng bạn ơi Thôi chấp nhận thua anh em ạ Chấp nhận là thua Thua chắc rồi Bây giờ đã form được ấy đâu Insect đâu Bây giờ vẫn đang là đang đang, đang chơi mết mà Đấy, nhưng mà không mất nhiều máu lắm đâu Mất mỗi round một chút máu thôi Vẫn còn rất nhiều round nữa để có thể sống sót Rồi, round quái rồi anh em ạ Chuyển bài thôi à, Đến cái round này là chuyển rồi Đấy tôi luôn nhắc anh em nhá là chúng ta không bao giờ chúng ta chuyển ở những cái cái cái cái cái rau ở giữa cả. Chúng ta sẽ chuyển ở những cái rau quái thì đây nha anh em nhá. Đến rau quái rồi. Ok. Đó, nó sẽ là như này này. Đấy. Rồi. Rồi, thế là được rồi đấy. Rồi xong bây giờ chúng ta uh, rau sau chúng ta lên 9 hoặc là chúng ta có thể roll mấy cái nữa, tùy. Đợi chút. Có thể là chúng ta sẽ lên 9 chúng ta kiếm con heo Chúng ta kiếm thêm con heo hiện tế Nhưng mà thế này là ổn rồi Tôi nghĩ là thế này là ổn rồi Chuyển ở round 35 Thực ra là cũng đúng bài thôi Tôi nhớ là cái clip trước Tôi chơi cái bộ insect tôi cũng chuyển ở round thứ 35 thì phải Hay round thứ 40 gì đấy Đấy thì nó cũng đúng bài thôi anh em Giữ máu đến cái giai đoạn này là chuyển được rồi Ok Đấy anh em thấy không Bắt đầu là sinh đẻ là kinh khủng rồi đấy và Chơi hai insect thôi anh em nhá à, Lấy cái giáp băng Rồi ok Tôi sẽ cố gắng tôi roam thêm một con mèo nữa Một mèo nữa thôi Một mèo nữa thôi một mèo nữa thôi, một mèo nữa thôi, một mèo nữa thôi, một mèo nữa thôi, đừng làm tôi tốn quá nhiều tiền. Một mèo nữa thôi, một mèo nữa. Con mẹ đen tê. Ô rôn đéo xa này. Ôi kìa. Ui anh em ơi. Đèn quá anh em ơi, tôi mất 30 tiền ở round vừa rồi tôi không ra được một cái gì hết. Không ra heo, không ra mèo. Đen thế nhở Thế này thì, thì, thì, thì đen quá Tôi đang hơi sốt ruột bởi vì bọn nó lên 10 hết rồi Tôi vẫn đang ở 8 thế này Ui ừ, nhưng mà thằng này chết đấy Ui ui ui Ui anh em ơi khỏe chưa <laughs> Ăn được thằng này luôn Vẫn ở 8 Khỏe chưa Khỏe đấy chứ Ăn được luôn Vẫn đang ở 8 anh em ạ Mẹ Ăn được thằng Clyde mắc binh ở level 10 rồi Quỳ một con nữa Con mẹ nó Đây rồi ui rồi ôi Đây rồi anh em ơi tôi tôi tôi tôi tôi Rồi xong rồi đấy Lên chín thôi anh em ơi Ui rồi ôi <clears throat> Ổn rồi anh em ạ Rổ xón nắng hồng Ui rồi Thế là cuối cùng tôi lại solo với cậu Được đấy Xem nào Được không được không được không được không Ui con rồng có vẻ tốc đánh kinh đấy nhở ba tia rồng của ba tia búa xếp bắn kinh ấy ui có ăn được không thế có ăn được không có, có ăn được không ấy có ăn được không tầm này vẫn chưa ăn được anh em ạ phải lên 10 cơ chín vẫn chưa ăn được nhưng mà không sao chuẩn bị lên 10 thôi chuẩn bị lên 10 anh em ơi à, vẫn chưa ăn được càng đấy càng đấy về căn bản là vẫn chưa được phải có thêm con heo nữa cơ thêm hai con heo nữa hai con heo nữa hai con heo nữa là là ăn được chắc là tôi roll tiếp anh em ạ tôi chưa lên 10 đâu Tôi sẽ giữ ở level 9 tôi roll thôi Bình tĩnh Bây giờ ấy mà up lên 10 là không có tiền roll nào Hết tiền luôn Bây giờ hết tiền mới lên được 10 Đấy không có tiền roll Mà roll ra cũng không có tiền mua Nói cho nhanh Đấy là thôi nhá anh em nhá Để tiền ở đây mà roll con heo Thêm hai con heo nữa Để có cái cặp heo Cặp heo 2 sao Sau đó rồi up 10 sau Tôi có thể ghép được cái món đồ gì nữa không càng cái con con rồng này có vẻ khá là tín ở đây khạc đau thật đấy mẹ nó clear kinh thật khó nhờ khó phết đấy chứ không không không dễ đâu khó phết đấy chưa ăn được round này chắc vẫn chưa ăn được rồi nhưng mà không sao đâu vẫn giữ được máu anh em ạ từ từ đã chúng ta có thể trụ đến round thứ 41 trụ được đến round thứ 41 roll thêm thôi anh em ơi bây giờ là phải roll thêm trong lúc đấy tôi cũng kiếm luôn thêm một con mèo nữa nha anh em nhá Mèo hai sao Đây rồi Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi Rồi, cho heo vào anh em ạ Tạm thời thì chúng ta bỏ cái con uh, zipper ra Bỏ zipper ra cho hai con heo vào hiến tế Hiến tế 4 tiền Đấy, trận này là chỉ chơi là hai insect thôi hai insect toi thôi <clears throat> rồi ok Căn bản này con 7 này nó, nó đam nó to nữa chứ Con 7 đam nó to nữa Con 7 đam nó to nên là Ui chưa ăn được này Rau này ăn được không Ui anh em ơi rau này có vẻ như là tôi ăn được Rồi ôi anh em ơi nhìn kia Thấy chưa Rổ xón háng hồng bạn thấy chưa Ui trời ơi Rổ xón háng hồng Kỳ phùng địch thủ Kỳ phùng địch thủ ấy chợ này đúng kiểu kỳ phùng địch thủ luôn anh em ạ Ok Rôn thêm pha nữa Kiếm con heo nữa anh em ơi Heo hay sao heo hay sao Heo hay sao Ôi rồi vẫn chưa có Ra 41 Ra 41 rồi anh em ạ Bình thường là ra 41 là, là tiêu chuẩn của nó là phải lên 10 đấy Nhưng mà bây giờ heo chưa lên được 2 sao Lên 10 chỉ kẹp được thêm con zipper vào thôi Thì có thêm bộ warlock và bộ trừ giáp Cũng được Rôn mấy cái nữa rồi lên 10 Chúng ta phải đảm bảo đủ cái tiền để lên 10 anh em ạ Phải đủ tiền để lên 10 Giữ cái khoảng tiền 50 tiền để đủ để up lên 10 đó Ok, roll một phát ra con heo là lên 10 luôn nhá anh em nhá Rồi Bộ này thì nói chung là siêu đẻ luôn anh em ạ, bắc siêu đẻ luôn đấy Úi dồi, úi dồi, úi dồi, anh em nhìn kìa, đẻ kinh không Cái rau quái đẻ khiếp luôn Rồi, lấy cái cầm đánh thôi anh em ạ Lấy được hai món đồ luôn Mà lấy cái cầm đánh với cả cái cái giáp Lấy cái giáp Ok đây tôi lấy ghép cái lá này cho con heo Cho nó đẻ nhiều hơn Ok, nào chúng ta run tiếp con heo nhá anh em nhá Tôi sẽ run tiếp con heo Tránh thủ là run con mèo luôn Ra đi Ê Ui rồi heo ơi Ra thế nào Đéo được rồi, giữ 40 tiền anh em ạ Đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn, đéo ổn À Bây giờ mà không ra heo thì không form được mắc binh đội hình ở level 10 thì vẫn thua Không, không thua cơ, ồ, không thua cơ Ui rồi ăn này, ăn ở level 9 luôn này anh em này Ui rồi được không anh em ơi, quá được luôn Được đây ồ được không, được không, được không, được không Có được không, lại thua, round này lại thua rồi Round này lại thua Round này lại thua Cái round nào mà nó biến được ra nhiều sâu ấy là ăn Ra nhiều con sâu thì là ăn À đây rồi, ui rồi ôi, mất tiền nhiều quá, bây giờ tự ra. Thôi anh em ơi, thế thì thôi, lên 10 anh em nhá, đừng rồi đấy. Được rồi đấy. Bây giờ là lên 10 đúng không? Ổn, ổn luôn, lên 10 luôn anh em ạ. Lên 10, hai cặp heo, hai cặp heo, hai cặp zipper đây rồi. Ok. Tôi sẽ kết thúc trận đấu sớm trước round 45 anh em ạ. Đối thủ cho con tôi ngộ không vào rồi kìa. Ngộ không hai sao? Đấy, ui đang dồn đồ cho ngộ không. Ui đang dồn đồ cho ngộ không Dồn đồ cho ngộ không để clear insect nhanh hơn anh em ạ Được đấy Được đấy Tính toán là trí đấy Rổ xón nắng hồng ơi Tính toán là trí luôn ấy ui rồi cái con ngộ không nó dã liên tục kìa Kinh đấy kinh đấy kinh đấy Nhưng mà có vẻ như tôi không đang chuẩn bị bị bớ nào Tôi không bị chọt trong cái Tôi không bị chọt chết mẹ luôn Đeo kịp bất tử luôn Không có bất tử anh em ạ Rồi bây giờ con con rồng Cựa đi cậu ơi Cựa mạnh vào Ui rồi Không có bất tử luôn anh em ạ Chết luôn Ui giời Làm sao mà cái cửa Egosit ăn được cái cửa Insect anh em ơi Con Insect nó chạm vào người là chết luôn Làm gì có được bất tử để mà đấm đâu Đấy, tôi rất tiếc mà dù anh em rổ xó nắng hồng nhá Rổ xó nắng hồng chơi rất là hay Nhưng mà tôi rất tiếc <laughs> Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều nha anh em nhá nếu anh em thấy hay để lại tôi một like nha anh em nhá Và tôi cũng rất mong là nếu mà anh em rổ sòn hàng hồng mà có xem cái clip này Thì anh em rổ sòn hàng hồng cũng cho tôi một like luôn nhá Cảm ơn anh em rất là nhiều Và anh em chưa đăng ký đăng ký kênh để xem thêm những clip khác của tôi và anh em nếu mà anh em còn thời gian Anh em có thể chọn clip bên trái Để xem tôi chơi bộ Insectoid Mà kết hợp với bốn con Insectoid đầu với gót đỏ, uh, ca lông, bắc binh Thì nó sẽ như nào nhá anh em nhá Và anh em có thể chọn clip bên phải Để xem tôi chơi gót đỏ, ca lông, bắc binh Anh em nhá Xin được mến chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo Bye bye